quan có mặt Hôm nay các cậu sẽ phải tìm ra một thuộc địa cỡ chung của bộ và dọn sạch nó. Tình báo đánh giá mức độ xâm lấn ở cấp độ 2, nghĩa là chúng ta đối đầu với hơn 1.000 con. Chúng tôi biết phải làm gì rồi, giết hết. Đúng, ý tưởng là vậy. Chỉ bài kế hoạch đi, trung úy. Rõ. Treo. Đội đầu tiên sẽ bảo vệ khu vực hạ cánh thưa uh, sếp. Cảm ơn chầu. Chúng tôi sẽ xác định đường vào thuộc địa của mục tiêu, thưa sếp. Uh, oh một và một. Cho chúng ngửi khí gà giết được bọ nhưng chúng ta không ảnh hưởng. Ba ba. <laughs> Là tôi. <laughs> Uh, phóng bom hạt nhân. Khởi động bệ phóng hạt nhân. Oh, nhưng chưa tới lỗ. Đất. Tôi và Bessie sửa chúng nó bắn thẳng vào bắn thẳng vào mông lũ bọ. Đại bàng 1 chuẩn bị cất cánh. Nhớ kỹ những gì đã tập và làm đúng theo kế hoạch. Rõ chưa? Rõ thưa sếp. Lên đã đi. Chiến nào. Được rồi, em yêu. Hà Nội sao hỏa do tv2.org thực hiện thuyết minh. Đại bằng 1 chống. Đại bằng 2 chống. Đại bằng 3 chống. Đại bằng 1 đáp xuống trong 10 giây. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 đảo lỗ vượn Di chuyển đi, báo lên Báo lên Chết tiệt, chúng không chịu dừng Tinh thần đâu hết rồi, trung úy Nào Giết chúng đi hàng đi Ôi trời ơi Trời đất Không có thời gian cầu trời đâu con trai Để tôi Chuẩn bị nổ đây Hay lắm Camacho, tóc 9 giờ Camacho Đại tá Ringo Lùi lại Đứng gần tôi Ôi trời Chúng ta lại bị bao vây rồi Người khí ga này Ôi chết tiệt để khí ra xử lý chúng lùi lại đại tá rico rico xếp đâu rồi ai vậy hả tôi chẳng nhìn thấy gì hết trung úy dùng hồng ngoại đi và cúi thấp đầu xuống được rồi Rồi, dùng hồng ngoại, hồng ngoại, hồng ngoại Đây rồi đó không phải là hồng ngoại đâu Trung úy oh, Là cái gì vậy Ấn tượng thật đấy Thưa sếp uh, Sao tôi toàn bị xẻ đôi người vậy Lũ bỏ thù cậu rồi Đồ to xác Đại tá, không ai cho chúng tôi biết đó là bẫy cả. Như vậy không công bằng, sếp. Có lời khuyên chiến đấu nhỏ cho cậu đây, Trung úy. Chiến tranh luôn không công bằng, luôn luôn là bẫy. Hủy hết kế hoạch của các cậu đi. Mai chúng ta làm lại. Xin lỗi, sếp không nhớ à? Mai là ngày dưỡng khí, kỷ niệm 25 năm bơm dưỡng khí vào sao hỏa. Ngày dưỡng khí. Vâng thưa sếp, chúng tôi kỷ niệm ngày này rất nghiêm túc. Không ai tận hưởng không khí trong lành, đầy cảm kích như người sao hỏa thưa sếp. Không có ai là người sao hỏa trong lực lượng bộ binh cơ động của tôi, trung úy. Chỉ có binh sĩ biết tuân lệnh thôi, rõ chưa? Rõ thưa sếp. Giờ này ngày mai. Đại tá. Thế nghĩa là sao chứ? Đám tân binh sao hỏa thế nào rồi? Nếu anh theo dõi thì anh biết rồi đấy. Làm gì có ai chưa xem chứ? <laughs> Chuyện hài hước nhất bọn tôi từng được xem trên FedNet. Tôi gọi chúng nó là tiểu đội lạc lối. Tôi sẽ vứt chúng nó cho bỏ ăn rồi làm lại từ đầu. Anh mong gì từ một lũ nhóc nông dân sao hỏa hả? Cảm giác thế nào khi tôi bị điều tới thuộc địa yên bình nhất trong cả liên bang chứ? Khoan, đừng có trả lời. họ có thể khiến đời tôi tàn tạ hơn nữa. Bởi tôi là sĩ quan chỉ huy duy nhất, đã để cho bọ chúa lọt qua hàng phòng thủ của chúng ta. Đừng có quá nghiêm khắc với bản thân, đại tá. Nếu anh bóp cò, tất cả chúng ta đều đã chết rồi. Cảm ơn Rastas. Tôi cần phải thôi nghĩ về chuyện đó. Muốn đặt chút cà phê in không? Coi này, Khai thác thuộc địa không phải ai cũng thích, nhưng sao hỏa là nơi lý tưởng để phục chức và tranh thủ nghỉ ngơi. Trông tôi giống người cần nghỉ ngơi à? Tôi thà bị kẹt trên hành tinh bọ còn hơn, ít nhất còn có gì đó để bắn. Người sao hỏa thích sống chậm. Anh biết nếu họ ly khai khỏi liên bang, họ sẽ ngừng tham gia chiến tranh với bọ. Vớ vẩn. Hay, hay, kiểu như thế này. Không có người sao hỏa trong lực lượng bộ binh cơ động của tôi. Chỉ có các binh sĩ biết tuân lệnh và mệnh lệnh là ngồi yên trong xó và đừng có vui vẻ cái gì hết. Đúng rồi, đúng. Binh sĩ thực sự sẽ không ăn lễ dưỡng khí. Lính xịn không cần thở. Có lẽ người ta nói đúng. Dân sao hỏa không thông minh lắm. Người ta thường nói tôi như vậy hồi trung học đấy. Đồ đần Ông ấy nghe thấy hết rồi Tôi đã bảo mà Ra sao hỏa và dưỡng với trả ký, Tôi nhức đầu quá rồi Nhìn kìa Không biết họ đang đi đâu Hạm đội sẽ tấn công tổng lực vào Equizy Sao vậy Rico? Không chịu nổi vì bị ra gì à? Tôi là lính bộ binh. Chúng tôi thích được chiến đấu. Có điều khác biệt trong ngày dưỡng khí năm nay. Thay vì những bữa tiệc thâu đêm như trước, phe ly khai sao hỏa lợi dụng ngày lễ để ủng hộ độc lập. Bản thống kê gần đây cho thấy một trong ba người dân sao hỏa mệt mỏi tham gia vì cuộc chiến không ảnh hưởng gì tới họ và 73% nói họ chẳng thà đi uống bia còn hơn. Làm người sao hỏa thật vui, nhưng niềm vui là dành cho trẻ nhỏ. 26 tuổi, Snap không chỉ là thống chế không quân trẻ nhất của liên bang. Các nhà khoa học liên bang khẳng định cô là người phụ nữ thông minh nhất mọi thời đại. Trong chiến tranh, hoặc bạn là một phần của cuộc chiến, hoặc bạn là một phần của vấn đề. Cô có nghĩ tới việc đòi độc lập có ảnh hưởng tới các thuộc địa lân cận của liên bang không? Không. Sao Hỏa là trường hợp đặc biệt nơi chính trị cá nhân và chủ nghĩa biệt lập đã âm mưu chống lại trách nhiệm đạo đức Câu hỏi cuối cùng dành cho các khán giả trẻ thưa thống chế. Cô đã bao giờ sai về điều gì chưa? <laughs> Đó là lời nguyền của tôi. Bạn có muốn biết thêm không? Hành động cứng rắn với AQZ, thống chế Snap triển khai cả một hạm đội để tấn công lũ bọ bất ngờ, đánh dấu kỷ niệm 20 năm cuộc đổ bộ Glendaro. Có lẽ lần này chiến dịch sẽ không thất bại. Bạn có muốn biết thêm không? Chuyến bay liên hành tinh số 103 tới Geneva chuẩn bị cất cánh ở cổng D51. Carmen. Carmen. Carmen. Carmen. Thông báo tình trạng, mã đỏ, cộng 1 và đang tăng thêm. Bắt đầu gai go rồi. Carmen. Carmen. Carmen. Carmen. Carmen. Carmen Tôi là Car đây Car Chắc không sao chứ Để ý vào cuộc đổ bộ đi Những gì tôi sắp nói với cậu Là tuyệt mật Vậy thì đừng nói Nếu cậu đọc được ý nghĩ của tôi Hẳn cậu phải biết là tôi đang bận chứ Car Chuẩn bị tránh hỏa lực Hiện giờ cậu là người duy nhất giúp được Carmen Lần này là chuyện gì? Tôi cần cậu gửi thông báo tới Johnny. Johnny đang ở trên sao hỏa đúng không? Cậu gần đó hơn tôi đấy. Tôi không gặp thẳng cậu ấy như cậu được. Cậu biết tính Johnny mà, anh ấy cứng đầu lắm. Trời ạ, à, chờ chút. Kho. Plasma, đang tới kìa. Giữ nguyên vị trí. Được rồi, tôi trở lại rồi đây Cậu muốn tôi từ bỏ việc chỉ huy ở AQC và quay trở lại sao hỏa bây giờ à? Chuyến bay số 103 tới Geneva chuẩn bị cất cánh ngay bây giờ là tốt Cảm phiền cho tôi biết lý do có được không? Cậu, không biết thì tốt hơn Tàu Ishizuka bị bắn trúng trực tiếp Gây hại nặng Dĩ nhiên là không rồi Bởi vì cậu vẫn luôn như thế vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ Carl Đúng Và tôi không có ý định thay đổi Cậu cần phải tìm Johnny Amy Snap đang bực vì vụ sao hỏa Và cậu biết cô ta dám giở trò gì rồi đấy Bộ binh cơ động chuẩn bị đổ bộ Bộ binh cơ động chuẩn bị đổ bộ Chúc chuyến bay vui vẻ thưa ngài Cảm ơn Cậu không vững vàng lắm cả Tôi biết nếu sự thật về sao hỏa bị lộ ra, nó sẽ hủy hoại cả liên bang. Sự thật tệ đến vậy sao? Sáu đơn vị chuẩn bị xuất kích. Tôi sợ là vậy. Đứng yên! Thôi, chúc may mắn. Thế thôi à? Chúc may mắn. Đúng. Và chúng ta sẽ cần may mắn đấy. Giơ cả hai tay lên. Hắn đang ở trong đầu tôi Cậu tham gia chứ Nó phải tìm anh ấy ở đâu Ở Martian Orbat Đâu đó gần Marinaris PSI đây đầu khốn Khó Anh đã bị bắt Carl Carl Carl Jenkins đã bị bắt Chúng tôi đã tóm được Jenkins Giải hắn đi Cô chết đi, Amy Giả lập cái gì thế này Đến cả bọ còn biết học hỏi từ sai lầm của chúng Có lẽ chúng tôi cần giả lập dễ hơn thưa sếp Hot LZ 1 là nhập môn rồi, trung úy Trước khi cậu muốn điều hành một vườn bọ con Tôi nghĩ vậy cũng được Cái gì vậy? Bọ plasma Gì thế này? Có bỏ trên sao hỏa sao? Đây là giả lập huấn luyện ma xét Không Là thật đấy, anh lính Bảo tất cả mặc giáp vào uh, Rõ tệ đến thế nào. Có bọ tràn ra khắp bề mặt, bao gồm cả bọ plasma. Tôi thấy rồi. Được xếp vào xâm lấn cấp độ 4. Đội bộ binh cơ động số 2 đã xuất kích và chiến đấu dưới đất, cấp 4 sao? Có biết thế nghĩa là thế nào không? Chúng tôi lấy được hình ảnh rồi. Chúng ta vừa mất kết nối với liên bang, thưa sếp. Chúng ta đang ngồi ị trên đây. Triển khai công việc di tản mau. Rõ. Còn máy bay bị trúng plasma Tôi sẽ dẫn tiểu đội lạc lối xuống Anh định đi với lũ nhóc sao hỏa đấy Điên à Ai đó phải xử lý lũ bọ đấy Chúng tôi đã tập huấn cho việc đó Hôm nay là lúc rồi Anh đúng là đồ liều mạng Rico Và chết tiệt tôi sẽ đi với anh Này, này Rajas đi thôi, đi thôi Hệ thống khẩn cấp được kích hoạt Tình hình thế nào chú ý Tất cả đã mặc áo giáp rồi, thưa sếp Đưa mọi người lên tàu Trạm này sắp nổ rồi Sao? Xin lỗi sếp Sếp nói lại có được không? Mã đỏ triển khai quá trình di tản Đưa mọi người lên tàu mau Có bọ phải giết đây Oh ở lại chúa oh, Chúng ta sẽ chết hết mất Các cậu chưa có lệnh phải chết của tôi Có người muốn mình ở đây Và dù là ai thì kẻ đó cũng biết trên sao hỏa có bọ Đại tá Rico Tiểu đội lạc lối Hôm nay là ngày chứng tỏ bản thân đấy Chúng ta sẽ vào bề mặt sao hỏa ngay lập tức Sao hỏa là nhạc của các cô cậu Và hôm nay đang cần các cậu cứu giúp Giết sạch bất cứ con bọ nào các cậu thấy Và đòi lại hành tinh của các cô cậu Rõ Huấn luyện kết thúc rồi các binh sĩ trung tá rác ra Chắc cùng tham gia chuyến bay Chúng ta sắp được đổ bộ cùng huyền thoại Chiến thôi Đào lũ vượn Muốn sống mãi hay sao Tới tàu đổ bộ mau Đi mau lên Các binh sĩ Chỉnh áp lực áo giáp xuống mức độ khoang nghỉ Kiểm tra radio có nghe rõ không một và một rõ và ba rõ Gas rõ Camacho rõ Chiêu rõ Đại tá Rico, chuyện này trông tệ quá Di chuyển đi, máu lên Chạy mau không chết bây giờ Đi khỏi đây thôi, rõ Cửa khoang không mở thưa đại tá Chúng ta không đi được Chỉ không được khi tôi bảo vậy thôi Đã lên hết chưa uh, Rồi thưa sếp Đại tá, không xong rồi Chúng ta bị kẹt lẽ không được đâu thưa đại tá Vớ vẩn Kết nối xác của tôi với hệ thống vũ khí của các cậu Rõ Chuẩn bị Bắn Được rồi chúa Nhớ rõ nhân sĩ đã tập và các cô cậu sẽ không chết Chúng ta sắp rơi rồi, thưa sếp Đã sẵn sàng nhảy chưa? Chúng ta sẽ nhảy sao? Được rồi, các binh sĩ Chúng ta sẽ nhảy từ trong khoang Lựa chọn thuộc về các cô cậu Ngồi yên rồi chết Hoặc nhảy rồi chết Bình tĩnh Đúng là ngày tuyệt vời để chết Yên đó là chúng ta vẫn đang theo đúng kế hoạch Mọi thứ đều ổn như nó phải thế Tin xấu là BBCD có tỷ lệ thương vong khi nhảy là 12% và rất khó để phá kỷ lục. Cách bề mặt 500 mét, bật lên trong 3, 2, 1. Bay lên này Ôi trời Nếu đã làm một lần thì sao muốn làm lần nữa Giống như làm tình vậy Còn hơn ấy chứ Không hơn được làm tình đâu Chào mừng gia nhập bộ binh cơ động Giờ thì ngừng tán dóc và chuẩn bị Ý ra quần thêm lần nữa đi độc quyền bởi TV Sao nói về chuyện gì vậy Nhìn xuống dưới đi trung úy Bề mặt tràn ngập bọ Chúng ta làm gì đây sếp Bắn tự do Giết hết chú đi, lũ vượn Tạo khoảng trống để đạp đất Lập đội hình, giữa hỏa lực Trung ý, lại đây Không được thưa xếp, chúng đông quá Được, giữ nguyên vị trí Trung ý Ba bà Không được dùng bom hạt nhân Đại tá đâu rồi Sao không nhìn được tín hiệu của sếp Hướng 4 giờ cách 800 mét Ôi trời ạ à. Nạp đạn Tôi nữa Không tôi trước Có sao không Vâng Tôi nghĩ là không, thưa sếp Raja Raja Tình hình thế nào rồi chú ý, đi kiểm tra trung tá đi Rõ Đại tá, ở đằng này Anh nghĩ vì sao vậy Để xem Trung tá Ôi lạnh chúa, triệt tiệt Có vẻ như là Rasa đã bị hở khe và bị chết cóng. Tưởng niệm Tiểu đội lạc lối Chúng ta có việc phải làm đây Thêm bọ tới kìa Di chuyển đi Lần nữa Ở nguyên vị trí Theo tôi Bọn Plasma Nếu đêm nay không giết hết bọn chúng Sáng mai chúng sẽ chiếm được sao hỏa Có thể bị vệ tinh phát hiện chạy quá tốc độ Và liên bang để sót chuyện này sao Đúng Ai đó có kinh nghiệm làm hỏng chuyện Chuẩn bị bom hạt nhân Chú ý Nghe được tọa độ phóng của tôi chưa Rồi thưa sếp Cảm ơn chồng nhanh lên Chuẩn bị bắn Đã sẵn sàng Nhắm vào mục tiêu Sẵn sàng rồi Tôi cũng thế Ba Hai Một Cú này vì ra giả Khai hỏa Cho chúng biết đừng có đùa với sao hỏa Quay lại mau Nhảy đi Để ý nhiên liệu của rocket Cậu hạ cánh lỗi Đừng có hạ cánh bằng mông nữa Trung úy Chờ bị va chạm Ta đã cho chúng một bài học nhỉ Đúng và giờ bạn của chúng đang tới tìm chúng ta Khi nào thì tàu cứu hộ tới đây vậy sếp Điều đó giữa bây giờ hoặc không bao giờ Đi thôi Ý tôi là hạm đội cơ, thưa sếp Họ sẽ gửi hạm đội tới chứ Đi đi Tiểu đội Alpha thiệt hại 50%. Tiểu đội Delta toàn bộ rút lui. Chiến dịch này cứ như là tự sát từ từ vậy. Thuyền trưởng, Fednet báo về có xâm lấn ở sao hỏa. Chúng đã chiếm cả hành tinh. Gì cơ? Thuyền trưởng, có hai tàu chiến của Liên bang đang tiếp cận. Báo cáo đi. Không xác nhận được ID. John A. Warden, đây là cơ quan đặc vụ. Cơ quan đặc vụ? Họ làm gì ở đây? Thuyền trưởng Carmen Ebana. Cô bị đình chỉ chức vụ, bỏ quyền chỉ huy và chuyển giao tàu. Chuyện này là sao? Lệnh của ai? Cơ quan đặc vụ không trả lời câu hỏi. Kháng lệnh sẽ bị xét vào tội phản động và chống lại liên bang. Đầu hàng, hoặc chúng tôi sẽ bắn hạ. Các tàu của chúng ta vẫn như cũ, thưa sếp. Nghĩa là chúng ta gặp may. Ở ờ, yên đấy Ho Không biết tại sao Nhưng tôi tin cậu John A. Warden đang bỏ trốn Cô ta thần kinh rồi Thai hóa Thuyền trưởng, đừng lo Tiên Nhật không bắn trúng được đâu Chúng ta đang ở trong điểm mù của chúng Thiết kế kém thật Thuyền trưởng, chúng ta đang tụt tốc độ và sắp rời Tôi biết rồi Chuẩn bị kích hoạt ống phóng chính theo tín hiệu của tôi Chúng ta sẽ lùi lại rồi bật thẳng tới sao hỏa Tin nóng hồi từ sao hỏa về những người hùng tử thủ giữa một trung đội bộ binh cơ giới và đội quân bọ lên tới 100.000 bọ chiến binh và rồi sao hỏa im lặng. Các nhà khoa học tin rằng một thiên thạch bọ không được phát hiện có lẽ đã rơi xuống Martian Orbit cách đây 3 năm. Vẫn chưa có thông báo chính thức. Còn bao nhiêu cư dân sao hỏa sống sót sau cuộc đột kích của bọ? Nhưng chúng ta phải đổ lỗi cho ai vì thảm kịch này? Các chuyên gia tâm lý liên bang cho rằng do người sao hỏa Họ cũng cảnh báo về những cư dân sao hỏa khát máu và quyền riêng tư và tự do trong thực tế. Đó chỉ là cách hành xử nguyên thủy, trẻ con làm băng hoại xã hội và suy yếu ý chí sinh tồn của nhân loại. Bạn có muốn biết thêm không? Không chỉ là vì sự an toàn của chúng ta, mà còn là vì nghĩa vụ là tương lai. Đúng vậy, vì tương lai là nghĩa vụ của mỗi người. Hmm. Sắc bén thật, rất sắc bén. Daniel, sao vậy, Amy? Có số liệu hôm nay chưa? Tỷ lệ ủng hộ cô là 82,5%. <laughs> Tôi còn suýt công ty nữa. Suýt. Sự kiện lịch sử đấy. Chưa có thống chế nào nổi tiếng hơn. Vẫn còn trống. Việc thúc đẩy lên. Dân chúng càng ghét bọn sao hỏa, họ càng thích cô. Tiện thể, chúng ta tiếp tục kế hoạch chứ. Anh nói xem, bom kia đã sẵn sàng chưa? Rồi, nhưng tôi không chắc chúng đã sẵn sàng chưa nữa. Họ sẵn sàng rồi, họ chưa biết thôi. Tôi chuẩn bị bài tuyên bố luôn chứ? Được. Lần này mang tính truyền cảm hứng vào. Có lẽ thêm chút tính chất gia đình. Đúng vậy, vì tương lai là nghĩa vụ của mỗi người. Thứ duy nhất còn thiếu là một kẻ phản diện. Kẻ phản bội của sao hỏa vẫn đang yên giấc. Hắn đang mơ về thời trung học. Trung học? Thật sao? Có thể tưởng tượng được Carl Jenkins hồi đi học như thế nào không? <laughs> Dựng hắn dậy. Anh có gì mà thích bọ vậy hả, Carl? Muốn đánh bại kẻ thù thì phải tìm hiểu kẻ thù. Và tôi đi một ngày đàng học một sàng khôn. Và hôm nay anh học được gì nào? Có người muốn sao hỏa bị xâm lược. Và kẻ đó không phải là anh. Anh là người có vị trí hoàn hảo để bày ra vụ đó. Amy, tôi xin, cô định làm gì trên sao hỏa? Tôi sẽ cứu họ khỏi chính họ. Bom kêu à? Thật sao? Giải pháp của cô đấy à? Thôi nào Amy, đây là vì liên bang này à? hay vì tỷ lệ ủng hộ của cô? Tôi nghe đủ rồi. Ngủ ngon, Kha. Anh không cần lo cho tỷ lệ của tôi, Kha. Chỉ tốn chút pháo hoa và tỷ lệ của tôi sẽ bùng nổ. Ngồi đó mà xem kịch hay đi, đại tướng. Lũ bọn tới vì chúng ta phải không, đại tá? Đúng, chúng đang theo dõi ta. Chúng sợ ta sẽ cho ăn hạt nhân tiếp nếu chúng lại gần. Đừng để chúng biết là ta đã hết bom hạt nhân. Những bọn ngu ngốc sẽ không quên chúng ta đâu. Cá là chúng phát mệt vì bị ăn bom hạt nhân ngay giữa mông đấy. 45 độ. Được rồi. Phát đi. Phát đi. Có ai cho tôi biết Trung úy Baba đang làm cái quái gì không? Cậu ấy chế máy phát sóng radio kiểu cũ để gửi tín hiệu SOS. Cậu ta liệu mà không SOS cái tổ của chúng ta kẻo chết hết. Vệ binh sao hỏa đây, hãy thông báo danh tính. Vậy thì tôi sẽ là một ông chú sao hỏa. Vệ binh sao hỏa đây, hãy thông báo danh tính. Chó. Tôi nhắc lại, vệ binh sao hỏa đây. Tôi gọi được cho tàu của chúng ta rồi, sếp. Tôi đã đánh giá thấp cậu Trung úy Ba Ba. Là cậu đấy hả Ôi trời Các cậu làm gì giữa cái chốn đồng không mông quạnh này vậy uh, Bọn tôi cho bọn ăn bom hạt nhân Chó con cậu Tôi đi giải cứu đồng đội Nhưng có vẻ là cha con ai để cứu cả Ý cậu là mọi người chết cả rồi sao? Ừ thì làm gì có ai trả lời Cậu có nghe thấy không? Chắc là có vài người trốn xuống hầm mỏ rồi Chúng tôi bị áp đảo Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều bọ tới vậy Chúng vẫn còn sợ chúng tôi Chạy đi Tôi không hạ cánh được Đi mỏng Chạy tới tàu Dùng phản lực mà nhảy lên tàu nên hay không nên, nên hay không nên. Đó là một câu hỏi lớn mà ai cũng có ý kiến riêng. Sao hỏa là hành tinh của bọ rồi, hỏi han gì nữa? Một quả bom kêu là xong, vấn đề được giải quyết. Sinh con ở trọng lực thấp khiến trẻ con ngu đần, nhưng thay vào đó chúng ta gọi họ là dân sao hỏa. Quan điểm thật thú vị, xin cảm ơn. Mọi hành tinh tượng trưng cho hận thù, chiến tranh và thừa giới tính nam đều đáng cho nổ tung. Nhiều ý tưởng thật. Các bạn rất chịu khó tìm hiểu. Sao Hỏa chỉ là hành tinh nhỏ tầm thường, chỉ nổi tiếng nhờ nó màu đỏ. Đó cũng là một cách để nhìn nhận vấn đề. Hãy tìm hiểu xem người phụ nữ thông minh nhất liên bang nghĩ gì trực tiếp trên Bộ Chỉ huy Không gian. Thưa quý vị và các bạn, công dân của liên bang, thống chế không quân Amy Snap. thưa các công dân, chúng ta có một vấn đề. Cuộc xâm lược của bọn trên sao hỏa đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi đã mất liên lạc với các thành phố lớn và hệ thống phòng thủ đã sập. Các bạn hẳn đã biết hạm đội của liên bang không thể tới giải cứu vì họ đang bận tấn công lũ bọ ngay ở sân sau nhà của chúng. Nhưng đừng lo lắng, thưa các công dân, chúng tôi đã có cách khắc phục. Thưa quý vị, bom Kiều được đặt ở sao hỏa chỉ cho một mục đích. Không phải ai cũng thích ý tưởng mất một thuộc địa sau khi bấm nút. Nhưng nếu bạn đã từng ra tiền tuyến và bạn biết rằng để chiến thắng cho cuộc chiến, bạn phải trường kỳ kháng chiến. Hãy nhìn xung quanh xem, nhìn bạn bè, những người ta yêu thương và tự hỏi bản thân rằng nếu cho chúng sao hỏa, rồi chúng sẽ muốn gì? Tôi đã lập một tổ đặc nhiệm để đi xác nhận các tài sản có thể khôi phục được từ sao hỏa. Nhưng phải hành động nhanh trước khi... Trước khi các mục tiêu quan trọng bị phá hủy bởi cuộc tấn công của bọ. Chúng ta không thể chờ đợi bởi Chúng ta không thể để cho bọn tọc mạch vào bí mật nho nhỏ của chúng ta Mình sẽ giết thằng khốn đó Johnny Johnny Johnny Rico Dậy đi Johnny Anh không thể cứ ngủ cả ngày được Dậy đi, dậy đi Johnny Được rồi Được lắm Thật đấy à, Ôi Johnny Thấy khá hơn chưa? Mình... Chết rồi sao? Cái gì? Em Đi Em biết là có tác dụng mà Em đã chết ở tiền trạm whisky rồi Khoan Anh cũng chết rồi sao Chưa đâu Nhưng nếu cứ ngủ như thế thì anh cũng sẽ chết thôi Đây là đâu Ôi trời ạ Sao hỏa Anh đang ở sao hỏa Sao hỏa cần anh Và em cần anh di chuyển mau Đúng rồi Lũ bọ Chính xác Lũ bọ <laughs> Anh đúng là thần đồng Còn Còn người của anh Tiểu đội lạc lối đâu Nước Anh cần nước Cái đó thì không khó lắm Anh cần nước Càng uống lại càng khát Uống thêm đi Em là ma à? Không Vậy là anh chưa chết Người chết đi lại được không? Không Vậy đi tiếp đi mau cầu. Anh... Anh làm sao vậy hả? Được rồi Anh định chết trước mặt em à? Sao? Em nói anh định chết trước mặt em à? Anh lính Không Không gì Không, thưa sếp Vậy thì nhấc cái mông lên Rõ Thưa sếp Tôi không hiểu Hạm đội đâu rồi Đừng hỏi tôi Mạng Marsnet sập rồi Sắp hết rồi Chết tiệt Phi công cái kiểu gì mà bay với bình nhiên liệu rỗng vậy Tôi không kịp nghĩ Lúc đó sợ quá Nhỡ hạm đội không tới thì sao Tuy nhiên hạm đội sẽ tới Họ phải tới Họ sẽ bỏ rơi chúng ta chắc và toàn bộ sao hỏa nữa Chúng ta đang tự mình bỏ rơi sao hỏa đây Các tổng Mỹ dân trái đất sẽ à. quan tâm Tới vài dân sao hỏa bị kẹt à Họ nên giả vờ quan tâm đi Chúng ta còn chưa rời khỏi liên bang Tôi làm gì vậy ba ba? Tôi định viết vài dòng kích động trên Facebook nhưng không kết nối được. Bọn Plasma hẳn đã nướng chín vệ tinh rồi. Em có chắc là anh chưa chết không? Thôi hỏi em câu đó đi có được không? Chỉ là... Anh chết rồi, đã hợp lý hơn. Hợp lý? Chẳng có gì hợp lý hết, nhóc Johnny. Anh vẫn sống khỏe. Và liên bang sắp cho nổ tung thuộc địa của họ bằng bom kiêu. Bom kiêu? Em muốn anh giải quyết chuyện đó. Không. Em cần anh giải quyết chuyện đó. Làm vì em, Johnny. Xin anh đấy. Được. Được Được thôi Vì em Tốt Anh chỉ không biết là nó ở đâu oh, Đó là phần dễ nhất Nó nằm ở dưới một tháp chuyển đổi môi trường Chúng ta đi được nửa đường rồi Rõ <laughs> Anh còn nhớ thời trung học không? Anh nhớ bóng bầu dục và hồi nhập ngũ. Đại loại thế. Và thằng khốn đó, Xander. Xander, đúng là thằng khốn. Còn bạn bè của anh thì sao, Johnny? Bạn bè? Anh không biết. Anh có vài đứa bạn. Cũng chẳng biết họ biến đi đâu hết. Còn Pa thì sao? Chẳng phải các anh là bạn thân hay sao? Anh cho là vậy. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Họ thay đổi rồi. Giờ cậu ấy là đại tướng. Vai trò quá lớn để làm bạn bè. Ý anh là không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy bận cứu cả liên bang. Đúng. Nhưng em đoán cậu ta nên cố gắng thêm mới đúng. Đừng hy vọng quá nhiều. Thôi nào Johnny Chúng ta là bạn đúng không nào Johnny Gì Từ giờ cho ngoại cảm nữa xem Và tao sẽ giết mày Rõ chưa Rất rõ ràng Chuyện đó là sao hả Carl Phát biểu hay lắm Amy Đúng là lay động lòng công chúng Nếu bạn còn yêu gia đình mình Thì bạn nên để tôi cho nổ tung sao hỏa câm mồm Người dân cần một lời giải thích cả và họ thích một lời lọt tai và dễ ngấm. Đây không phải là cuộc thi giành sự nổi tiếng. Lãnh đạo liên bang là phải dựa vào trách nhiệm. Không, dựa vào tỷ lệ cả, Kha. Và anh phá tôi. Tôi hiểu kẻ thù của mình. Đại tướng Carl Jenkins anh bị kết tội kích động và âm mưu chống lại liên bang công dân thống nhất. Vào 16 giờ, Hội đồng Liên bang sẽ được triệu tập để nghe về vụ của anh và nếu bị phán có tội, anh sẽ bị tử hình. Lần này còn muốn nói gì không? Có. Tôi xin cô Amy đừng cho nổ tung sao hỏa cướp lại từ lũ bọ và trả nó cho người dân sao hóa, cho họ thấy, cho họ thấy tất cả liên bang rộng lượng đến mức nào. Quá muộn rồi, sao hỏa tiêu rồi. Vài giờ nữa anh cũng sẽ chết thò và có thể trở lại công việc và cho nội tung sao hỏa như lời cảnh cáo tới các thuộc địa trong tương lai không chịu quỳ gối trước liên bang. Quả là đòn trả đũa thanh lịch và vĩ đại. Rất giống cô, Amy. Trừ việc cô tới làm tôi ngã xuống. Anh làm vỡ mũi tôi. Đồ khúc. Giờ tới lượt cậu đấy, Johnny. Johnny. Ở lại chúa không Liz Anh ngầu quá Phải rồi anh lính Anh ngầu lắm Hết pin rồi không di chuyển được. Để lôi anh ra khỏi bộ giáp đã. <sighs> Ý hay đấy. Thật vui khi gặp lại anh Johnny. Cũng lâu lắm rồi. Điều cuối cùng em nhớ là cái đêm ở Tango Orilla. Anh là mọi thứ mà em từng ao ước. Em là mọi thứ và thêm một chút nữa. Em đã học được cách làm trò đó ở đây. Johnny! Thật. Ước gì chuyện chúng ta kéo dài cả đời. Johnny! Anh làm em khóc bây giờ. Anh biết em ghét lắm mà. Là em bắt đầu trước đi, em đã quăng thính suốt. Chỉ là anh không chịu đớp. Thôi đi. Anh không sao đâu, Johnny. Thật đấy. Kìa. Tháp chuyển đổi môi trường đấy. Đúng. Ở đằng kia. Đang chuẩn bị nổ. Ai muốn cho nổ tung sao hỏa vậy, đi? Và tại sao? Đáng tiếc là đó là một câu chuyện dài đượm buồn tên là Tuyệt Mật. Tuyệt Mật. Dis Anh sẽ tìm ra cách thôi, Johnny. Luôn là vậy. Ôi lạy chúa oh, Chết tiệt Gì nữa đây Đại tá Rico vẫn còn sống Thế thì có gì xấu Không xấu hay là tốt Nhưng có nghĩa là chúng ta bỏ rơi người khác Bộ binh cơ động không bỏ rơi đồng đội Đúng vậy Giờ tới lượt chúng ta đi giải cứu Đúng vậy, ý cậu là quay lại sao hỏa Chúng ta phải cứu đại tá Rico Chơi luôn Nghe này các đồng chí Điều mà các cậu đang nói là nhận vé một chiều quay lại thành phố bọ đấy Chúng ta là bộ binh cơ động Đến lúc phải linh động rồi Đúng, đừng hỏi tại sao Hãy hỏi tại sao không đi Được rồi Nhưng làm sao hạ cánh mà thiếu phản lực đây Cậu là phi công mà Kiếm chỗ nào dễ mà hạ Tiếc là cái đầu cậu không đủ to họ khốn kiếp Giết một con là có 10 con thế chỗ Anh chọn đúng ngày để chết lắm Đúng là ngày tuyệt vời để chết Được rồi Cúi đầu xuống Đại tá Cái gì Sắp nổ đấy Đại tá, sếp không sao chứ Trung úy bà bá Vâng, thưa đại tá Chúng tôi biết sếp sẽ sống mà Không hay rồi Ôi chúa ơi Không Tất cả nhảy xuống Sẽ không đáp đất hẳn hoi đâu Này con cậu thì sao Tôi là một chiến binh sao hỏa Giỏi ngang các cậu có khi còn hơn nhiều Giết hết chúng đi vĩnh biệt. Tôi nghĩ cậu ta khá vui tính Và ít nhất thì cũng chết trong huy hoàng Đúng Đại tá Được rồi Rất vui khi được gặp sếp Đúng Chúng ta sắp hết thời gian rồi Tình hình thế nào trung úy Thưa sếp chúng tôi cho là rất là tệ không có dấu hiệu của hạm đội và sếp thì bị bỏ rơi trên sao hỏa và còn không có kết nối tới Fednet nữa. Liên bang bỏ rơi chúng ta rồi, thưa sếp. Họ bỏ rơi chúng ta rồi. Sao họ làm vậy chứ? Vì chúng tôi là dân sao hỏa sao? Không có dân sao hỏa nào trong lực lượng bộ binh cơ động của tôi. Chỉ có các binh sĩ biết tuân lệnh. Sẵn sàng đợi lệnh, thưa sếp. Tốt. Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, ngay lập tức. Chúng ta cần tới ngọn tháp chuyển đổi môi trường kia Thưa các công dân, hôm nay quả là một ngày đau buồn. Sao hỏa đã mất liên lạc. Bề mặt tràn ngập bọ và không có dấu hiệu của người sống sót, dù là quân đội hay thường dân. Chúng ta đang đứng trước thời khắc quan trọng. Sau khi bàn luận kế sách, tôi tin rằng chỉ còn một điều duy nhất để làm. Chúng ta buộc phải phá hủy sao hỏa. Cuộc chiến chống bọ không thể thắng bằng thảo luận, hay tranh cãi, hay bằng các quy định pháp lý. Chỉ có thể thắng bởi những công dân có can đảm làm những điều đúng đắn để ra những quyết định khó khăn, đảm bảo an toàn cho chúng ta. Và đúng vậy, cho sự tồn vong của nhân loại. Sao hỏa Chúng tôi tha thứ cho các bạn Vì hành vi đòi độc lập Chúng tôi sẽ nhớ tới các bạn bởi các tâm hồn sung phong và ý chí cuột cường của các bạn sẽ sống mãi và nhất là lòng quyết tâm không để họ bước chân lên đất nước của mình. Sao hỏa, vị thần chiến tranh muôn năm, các bạn đã nhận được lòng kính trọng tuyệt đối của tôi và với quyền hành của thống chế, tôi ban cho các bạn giấc ngủ vĩnh hằng cùng với tất cả lũ bọ Xin lỗi vì đã làm phiền thống chế, nhưng có người đã phá hoại mạng Marsnet. Nhân dân cần biết rằng vẫn có người đang chiến đấu trên sao hỏa. Gì cơ? Không. Thuyền trưởng, tôi đã kết nối trực tiếp tới trạm kỳ lầu Bộ binh cơ động vẫn còn sống khỏe. Nhưng... Không thể nào. Đó là cô nghĩ thế thôi, thống chế. Lên sóng chưa? Lên rồi, đây là Rico. Trong khi chiến đấu với địch, chúng tôi phát hiện ra một quả bom kêu. Nó bị kích hoạt nhầm, nên chúng tôi đã ngắt nó. Rất kịp thời, nhờ công của những binh sĩ sao hỏa, hy vọng đó không phải là vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và giết thật nhiều bọ. Tiểu đội lạc lối. Để đó cho chúng tôi. Sao hỏa chưa thất thủ đâu Bọn này sẽ nấu món bọ nướng Có cả ướp sốt nữa Không Không Nên đừng có lo thống chế Chúng ta vẫn sống và tiếp tục chiến đấu Và chúng ta sẽ chiến thắng Nhìn kìa Lại chế nào lắm Có vẻ toàn bộ lũ bọn đều tới tham gia buổi picnic Giá mà có cách nào đó để phá đám Lũ bọn sẽ xé tan nơi này ra mất Gio Nếu mà thứ đó lên thì sao Ý xếp là tạo ra thời tiết à Ý tôi là sẽ vặt bầu trời ra Có làm được không? Năng lượng tổng vẫn còn Tôi nghĩ là làm được Làm đi Tôi muốn đất cao nhất Chúng ta sẽ chơi tất Cho tôi 10 phút Này Camacho Muốn giúp không? Được Tiểu đội lạc lối Chiều cần 10 phút Đảm bảo cậu ấy có đủ thời gian Chuyện gì xảy ra sau 10 phút nữa vậy Họ định gây mưa à Làm như bọn sợ nước vậy không phải như thế đâu Họ sẽ làm máy phát quá tải Và cho nổ tung bầu khí quyển Còn chúng ta thì sao oh, Ôi trời Cả tất cả để tăng công suất tối đa Rồi Cũng sẽ thôi Chiều đang làm khá tốt Đúng Nếu sếp thích ngắm thế giới bị xé toang Cậu muốn sống mãi sao trung úy Không Nhưng lâu hơn một chút thì cũng tốt Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở sao hỏa Chưa bao giờ thấy bão cỡ này tiếc là các công dân của liên bang không được chứng kiến. Phải, họ nên biết là vẫn có người giữ vững hàng tuyến. Cả liên bang vẫn đang theo dõi các cậu ngay từ đầu. Carmen, cô ấy nói đúng. Máy quay của tôi được kết nối tới Fastnet. Cô ấy nói đúng, máy quay của tôi được kết nối tới Fastnet. Có thể Liên bang đã quyết định sao hỏa là một tổn thất Nhưng những binh sĩ này thì không Cùng với chỉ huy của họ Johnny Rico Ôi kìa <laughs> Là tôi kìa Gì cơ Cậu đùa chắc thật như này Để ý vào Tôi không giữ chân chúng lâu hơn được Đại tá Phải chân nổi cây cầu thôi Chưa được Đợi chiều ra tín hiệu đã Càng phiền trong khi tôi xé trời ra nhé Cái cuối cùng rồi Và việc thôi Được rồi, ngọn tháp Bây giờ là một quả bom thời tiết Tốt lắm các binh sĩ Hôm nay mọi người trong tiểu đội lạc lối đều là những người hùng Mình sẽ nhớ ngày này suốt đời 5 phút cuộc đời Một và một đánh sập cầu Rõ Để đội lạc lối Nhường chỗ cho lũ bọ đi Chiều chúng ta lên đây giờ chúng ta biến khỏi chỗ này Biến khỏi đây sao Nhưng đường nào Theo tôi Chiều Còn bao nhiêu phút nữa 8 phút trắng Trắng Đùa chắc Yes. Why do I always get Sao tôi luôn là người bị cắt đôi người vậy Dust Chết tiệt Dust Lũ bọ hẳn thù cậu ấy lắm Cái gì đấy Không tốt rồi, chú ý, Đại tá chúng ta tiêu rồi Rút vào tháp Rồi sao nữa Giết hết chứ còn gì nữa Đúng Chúng ta là bộ binh cơ động Chúng ta không bỏ cuộc Chết hết đi à, Đại tá, ở trong có bọ Họ mà Dù có chạy đi đâu Ở đó Nơi đó luôn có họ Hay đạn Cẩn thận Nhanh lên Lối này Nơi này sắp nổ rồi Đi mau các binh sĩ Chúng ta vẫn chưa chết Đi mau lên Mau lên còn phải lên cao bao nhiêu nữa Cao hơn lũ bọ Chúng ở khắp mọi nơi Ôi trời ạ à. Lạnh trước Có nhiều bọ quá Chúng ta sẽ sống mà ra được khỏi đây chứ Ai mà biết được Tôi chưa bỏ cuộc đâu Còn các cậu Cậu là gì Người hùng chắc Đúng Vì người hùng luôn sống sót trở về Tôi thích nghe thế đấy Trung ý nếu chúng ta sống sót Tôi sẽ mua câu đó lại Có lẽ tôi sẽ cho các cậu vào đơn vị của tôi Ôi tuyết Có vẻ canh đều đang vui vẻ dưới đó Là em hả Carmen Vâng Em đang ở đâu Em đang vào đây Nhưng các anh làm khó nhau Bằng cái thời tiết này Ai mà bay nổi trong trời này chứ Trừ em ra Carmen Mình độc quyền bởi bay được ở mấy chỗ đâu Chúng sắp đuổi kịp rồi Cắt với chúng Nhanh lên Thám hẳn Ở đằng này Rồi Có một điều quan trọng Sao Vấn đề gì à Không có chỗ để đáp Gió to cỡ này Em đứng yên được là may Em không sao chứ Ổn Đại tá Sao Tôi nghĩ chúng ta còn 2 phút uh, Có khi ít hơn Đại tá Gì nữa Đằng kia Phía bên kia ngọn tháp Chúng Đang leo lên tường Rõ rồi cả ma trò Em nghe thấy chứ Carmen Không có thời gian đâu Mở cửa khoang ra rồi lại gần đây Ý anh là gì Cứ mở khoang ra chỉ là câu hỏi đơn giản thôi mà Lên nào lũ vượn Nhảy đi Nhảy đi Tôi không nhảy được Ý cậu không được là sao Muốn chết ở đây hả Một Nhảy đi Ưu ừ, tiên phụ nữ Ai đã nhảy đi chứ Cái đồ đần Cố lên Cảm ơn Nhảy đây Đã được rồi Nhảy đi chú ý Không nhảy là chết Phải hết nhiên liệu rồi đại tá Cứ đi mà không có tôi Còn lâu nhé trung úy Cậu sẽ phải về nhà Và đó là lệnh Hạ thấp xuống Được Camacho Tốt lắm binh sĩ, đã được rồi Đến khỏi nơi này thôi Bám chắc vào các binh sĩ Sắp rồi Chào các bạn. Carl, cậu làm gì ở đây? Rất vui được gặp cậu. Chẳng phải đó là ghế của thống chế sao? Cô ta đi nghỉ phép vài ngày rồi. Tôi sẽ quản lý công việc cho đến khi cô ta quay lại. Tôi chưa bao giờ mời tới chức thống chế không quân. Vậy Amy Snap thoát tội à? Chính chị là thế mà, nhóc Johnny. Cậu cũng biết có bọn trên sao hỏa chứ, khó. <laughs> Và cậu cứ thế để kệ việc xảy ra à? Carmen, sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Buồn cười lắm. Nhưng đây là cuộc chiến không ngừng nghỉ. Lũ bọ sẽ không bao giờ từ bỏ, và nếu chúng ta bỏ cuộc thì chết hết. Trong vài nghìn năm, loài người chúng ta tận hưởng nền hòa bình thân thuộc của việc đâm chém lẫn nhau và rồi khi vươn tới những vì sao ý tôi là chuyện gì sẽ xảy ra chứ Nghĩ ngợi là công việc của cậu, Carl. Tôi chỉ là người nghe lệnh thôi. Tôi thích vậy. Giờ, đi đòi lại sao hỏa từ lũ bọ. Được chứ? Tướng Rico. Rõ. Sao? Rất vui được gặp cậu, Carl. Có ngọn lửa lớn bao quanh chúng tôi, tưởng chừng như sẽ cuốn đi. Nghiêm, sĩ quan tới. Các cậu có một thứ đặc biệt, thứ mà ai cũng muốn. Sống sót để mà kể lại giai thoại. Chúc mừng các chiến sĩ. Các cậu đã được sinh ra lần nữa và tôi tự hào được chiến đấu cùng các cậu trong lực lượng bộ binh cơ động. Được. Chúng tôi sẽ đi uống bia thưa sếp Sao hỏi bị nướng chín mà Sếp có đi không Cảm ơn Tôi phải đi ngủ Đó là lý do bị gọi là ông già nhỉ Trung ý Tôi nói chuyện với cậu có được không Vâng Tôi không biết cậu sẽ làm gì nếu cậu phát hiện ra thống chế Snap để lũ bọ chiếm địa ở sao hỏa, để cô ta có lý do cho nổ tung nó. Có phải là chuyện mà sếp định bảo tôi không? Tôi cho là ai cũng có quyền chiến đấu cho những gì thuộc về họ, đặc biệt là cư dân sao hỏa. Từ một người sao hỏa thành người lính, tốt lắm, trung úy. Ngày mai, chúng ta sẽ lại giết chúng. Nhớ chú ý đấy. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Đã rõ, thưa sếp. Rõ rồi, trung úy. Snap biết những gì và biết từ bao giờ. Người chống liên bang Mark Hall đã hỏi một câu đầy tính thơ ca lan truyền khắp nơi bang biểu quyết của liên bang cho thấy tỷ lệ ủng hộ thống chế Snap đang là dấu hỏi lớn. Không ai nghi ngờ trình độ của cô, nhưng liệu cô có biết lãnh đạo không? Bạn có muốn biết thêm? Chúng tôi sẽ nhường lại chương trình cho Marco. Snap biết những gì và cô ta biết từ khi nào? Snap biết cái quái gì và cô ta biết từ khi nào? Sĩ quan tới, Hôm nay chúng ta sẽ xác định vị trí thuộc địa cỡ chung của bọ. Và giết hết chúng Nào lũ vượn Muốn sống mãi hay sao